đây điện thoại đây điện thoại để đây đừng có trèo nữa người ta đang quay đấy rồi quay đi được chưa dừng lại rồi vâng, năm năm chín một ờ, vâng. kg Nguyễn Văn Tâm Phạm mày ăn em chị em mình là thiếu mỡ nhỉ Chứ Ngày. những người những cái người tập thể dục như biên cái này bình thường sẽ là âm hoặc dương của những người thừa nhưng biên thì nó còn âm à còn ừ đấy thường là chỗ này đa số là dương nhưng biên thì nó còn âm cơ nhưng cái mỡ nội tạng của hắn vẫn cao tức là mỡ toàn cơ thể và mỡ dưới là tay ra chân thì thấp nhưng cái mỡ trong bụng trong bụng ấy như kiểu mổ gà ra nó có trong lọc ruột ấy nó vẫn cao thế nhưng ý là những người tập thể dục nhiều ấy thường là cái cái cái mỡ dưới da là nó sẽ âm 9 Anh đập vào một cân anh đập ơi Cân cho có lấy vợ được không? Có lấy vợ được không? Xem có đủ tiêu chuẩn lấy vợ không? Rồi mới kháng xong chưa Cao là bao nhiêu nhá? Cao 1 bảy mươi Mấy người đấy khác tiểu đường rồi á Không là tiểu đường rồi Cho ăn ờ, chanh này <laughs> Ăn rượu trẻ rất này thiếu cái gì đi bổ sung Xong cái đâu ấy Ăn cái tí này mỡ Cắt một lúc thôi Tí nữa bổ sung Kiểm tra rồi đây em em đang dở dở em kiểm tra anh khám cho được đời lào đi tôi khám vừa rồi xong chưa đầy chục ngày ơ thế à Bảy chị đang gầy Thiếu mỡ, thiếu cơ Thiếu cơ Không có ấy, toàn da mới cho mình như thế đỡ tiểu đường em nhưng mà nó có nguy cơ khác thật có phải có người gầy là là là, là không có bị tiểu đường đâu người gầy vẫn tiểu đường bình thường như là bác anh chị em hay là bố mẹ bác không ai tiểu đường ăn gì không bà con sáu bảy sáu bảy chỉ số chuyển hóa. Thế là tám hôm đấy con này đi chợ. Như là cái cái cái chuyển hóa. Không. Ra đây một cân xem là có thiếu gì không? 50. Ôi, thấy ra không? cân vâng, này nó xem là bệnh tật trong người có gì xem có gì thì biết à? bên chị âm một của tôi tận âm hai đi được tám phẩy bảy âm hai đây cái nó dưới cái vạch cái quả trứng nhà trung bình là bình thường là đẹp nhưng của mình là hay là hai quả thiếu đấy hai chục quả đấy đường bổ sung mỡ mỡ béo ông cứ ăn cơ rồi ờ, giờ giả tiền năm quả năm quả năm nằm cái rau là lốc đạm bình thường một ngày có ăn nhiều ừ, nhiều thức ăn cái bữa ăn của chó ăn ừ, ăn bình thường ăn tăng đạm ăn tăng đạm còn đoài ra hứa ở đây sang ba mua rồi trả đây ta bắt để để đây ờ, không có gì mà hóa ra tao không lấy đâu cái rồi ừ, cái này cao cơ xương tức là nhiều xương nhiều không có thịt không có mỡ 预约cơ thể sáu quả 10 nghìn nhé con thân Đấy, sáu quả 10 nghìn nhớ 6 khoảng 10 nghìn, à 10 nghìn, 6 quả chanh ghé Thế thôi con ơi lấy đâu mà nhiều Đây cho 7 quả Vâng, bây giờ chanh gần 3 nghìn cân chả bán thế Thế là bao nhiêu? 10, 20 hanging and climbing